Em Tuấn Mitsubishi xin chào tất cả quý chị ạ. Hôm nay là những ngày ờ, giữa tháng 4 năm 2021. Thì bên em Mitsubishi Trung Thượng đang có chính sách giá mới đối với dòng xe Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 bản tiêu chuẩn và bản cao cấp. Thì em sẽ làm một bảng báo giá để gửi tới quý anh chị để quý anh chị cập nhật xem là tháng này có phù hợp với lại điều kiện tài chính của quý anh chị hay không thì ờ, như đằng sau em đây thì chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0 này sẽ có ngoài màu trắng ra thì có bốn màu khác để quý anh chị lựa chọn đó là màu đen màu đỏ màu nâu cà phê ờ, và màu xám xanh đó. Đấy, có đủ 5 màu trong tháng tư này để giao cho quý anh chị được quý anh chị nhé cả bản đủ và bản thiếu thì uh, như quý anh chị thấy chiếc xe Outlander đằng sau em đây là bản cao cấp thì nó sẽ có những cái đặc điểm nổi trội như là hệ thống chiếu sáng là uh, full led hết rồi rồi là có cam 360 uh, ờ, được ờ, bố trí uh, xung quanh xe giúp quý anh chị dễ dàng quan sát hơn uh, xe thì trên gương chiếu hậu thì có cảnh báo điểm mù này uh, hỗ trợ quý anh chị uh, chuyển làn bằng các cái tín hiệu đèn báo trên gương chiếu hậu ừ. với bản 2.0 cao cấp này thì nó cũng uh, là nó có hơn bản tiêu chuẩn là cái cửa sổ trời nữa với rửa đèn pha tự động và cốp chỉnh điện toàn bộ ở bên trong xe thì nội thất bên trong xe thì ờ, bản cao cấp và bản tiêu chuẩn đều được ờ, trang bị ghế da và phanh tay ờ, điện tử rồi quý chị nhé không phải phanh tay cơ đâu và với bản cao cấp này thì nó hơn là bản tiêu chuẩn nữa là có ghế hệ thống ghế của nó là ghế ghế lái nó sẽ là ghế chỉnh điện và 7 túi khí so với bản tiêu chuẩn nó chỉ có hai túi khí thôi đó đó là những cái tính năng nổi trội của dòng xe Mitsubishi Outlander 2.0 mà về cơ bản so với các cái đời trước đó thì uh, về cái mức tiêu hao nhiên liệu thì nhiều quý anh chị cũng uh, để ý về dòng xe này đúng không ạ thì chiếc xe này nếu mà đường trường thì nó chỉ có tiêu tốn nhiên liệu của nó chỉ có là 5,8 lít thôi còn với lại uh, đường hỗn hợp thì nó sẽ là 7,2 lít à, đường trong đô thị nó sẽ rơi tầm 9,7 lít và kích thước uh, chiếc xe này thì nó là Ờ, có tổng chiều dài là 4 m 7 tổng chiều dài và cao của nó là 1m81 và rộng của, một, của nó là 1m71 để quý chị nắm được. Và cái khoảng sáng gầm xe của chiếc xe Mitsubishi Outlander 2.0 này là nó cũng rất là cao, 190 mm. Đó. Thì nó sẽ hạn chế cái việc là va quẹt ừ, của gầm xe với ờ, mặt đường xấu. Và cái bán kính quay vòng của chiếc xe này cũng rất là nhỏ gọn, chỉ có 5,3 mét thôi rất dễ dàng để quý anh chị quay đầu xe với thiết kế ờ, của phiên bản 2021 này thì chiếc xe Outlander 2.0 trông rất là lịch sự, lịch lãm và rất là nhiều người lựa chọn bởi vì cái giá thành tầm tiền của nó cũng là phù hợp Đấy thì em cũng báo giá luôn với quý anh chị là chiếc xe Outlander bản 2.0 này nếu mà lăn bánh ở tỉnh ấy, thì giá lăn bánh của nó là 980 triệu thôi ạ à, quý anh chị đã sở hữu được một chiếc xe này với đầy đủ biển số rồi à, còn nếu anh chị trả góp thì chiếc xe Outlander bản 2.0 bản cao cấp này thì uh, ờ, quý anh chị sẽ ngân hàng sẽ hỗ trợ được uh, anh chị là 700 triệu và số tiền tối thiểu mà quý anh chị cần phải có là 290 triệu là quý anh chị sẽ sở hữu được một chiếc xe này rồi thì cái phần lãi suất của chiếc xe này thì nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là về số năm quý anh chị vay này và số tiền quý anh chị vay như hiện tại giờ em đang tính cho quý anh chị là vay ở 700 triệu và um, uh, lãi suất của ngân hàng nữa thì cụ thể như nào thì em trong cuối video này em sẽ uh, gửi tới chi tiết cái uh, mức trả góp của dòng xe Outlander bản 2.0 cao cấp và tiêu chuẩn để quý anh chị nắm được Đấy. thì um, đối với đoạn uh, bản thiếu ấy, thì giá của nó thì sẽ lăn bánh tại tỉnh là 868 triệu và ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay được 620 ờ, triệu là trung bình à, tương đương với 8% giá trị của xe đấy ạ thì quý anh chị sẽ cần tối thiểu số tiền là 260 triệu để sở hữu chiếc xe này đã gồm vào các chi phí là đăng ký đăng kiểm rồi quý anh chị nhé và thuế trước bạ rồi ờ, thì uh, mức giá này đã hai cái bản xe bản cao cấp và bản tiêu chuẩn này nó đang được uh, giảm so với trước đó tháng trước là 10 triệu Vâng Và để có mức giá cạnh tranh nhất thì quý anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 444 quý anh chị nhé. thì em đang quay phần nội thất bên trong xe để quý anh chị ờ, thấy được. Đây là cái nội thất của bản ờ, bản bản cao cấp của chiếc xe. Dòng xe Outlander này thì ờ, bản cao cấp hay, hay bản tiêu chuẩn thì đều được trang bị ở lẫy số thể thao rồi. Phanh tay điện tử đây, bạn quay phanh tay điện tử cho anh chị nhìn. À chứ nó không còn phanh tay cơ nó rất là tiện dụng nhất là khi anh chị dừng đèn xanh đèn đỏ à. hoặc là dừng ở dốc nó không bị trôi xe ừ, rất tiện dụng đúng không ạ màn hình ờ, giải trí 7 inch có kết hợp Apple Car và Noise Auto điều hòa tự động hai vùng mà đây là ừ, chi tiết của dòng xe Outlander bản 2.0 mà em đang cập nhật tới quý chị vào giữa tháng 4 năm 2021 và bây giờ chúng ta sẽ xem ờ, bảng giá lăn bánh của nó và chi phí trả góp của chiếc xe Outlander này. Ờ, trong ờ, bảng tiếp theo đây em gửi cho tới quý anh chị ạ. Cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi video của em và hy vọng là qua video này thì ờ, đã cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết tới quý anh chị. Xin chào ờ, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ.